Thưa anh Storm, trong những năm qua đã có nhiều sự phát triển diễn ra tại Crowd One. Và một trong những sản phẩm cốt lõi là chế độ trả thưởng. Anh có thể nói về chế độ trả thưởng của Crowd One và sự phát triển lớn nhất về chế độ trả thưởng. Chúng tôi có chế độ trả thưởng tốt nhất trong ngành và trên thế giới. Nhưng thực ra có một điều khác tôi muốn chia sẻ thêm. Chúng tôi đã làm việc trong vài tuần gần đây kết nối điểm thưởng trung thành với thế giới của NFT. Việc này rất có tiềm năng đó. Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể sử dụng điểm thưởng trung thành để mở ra khả năng tham gia vào các quỹ NFT được điều hành bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có chuyên môn về thế giới NFT. Bạn có thể thấy tôi rất hào hứng về điều này tiềm năng là vô cùng lớn. Nghe thật tuyệt vời, đúng vậy. Ý tôi là chỉ cần nghe thấy NFTs và điểm thưởng trung thành, tôi đã thấy vô cùng thích thú rồi. Thật sự mở mang tầm mắt, thực sự là một tin lớn. Hy vọng không ai bỏ lỡ cơ hội này vì điều đó thật tuyệt vời. Tôi thấy rằng các bạn đang có hướng đi tuyệt vời. Đúng vậy. Cảm ơn anh Storm. Xin cảm ơn.